còn đây mà người thương chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm Tha con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng cách chờ nhìn chung pháo đỏ diều nồng này đưa em bước anh dối bời những câu thì ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về vương dòng sunset. hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tim đổi thay màu áo thôi xong coraçãozão sông dài tình đã vui nhạt xuân hồng ngày mai